phố cổ Tạ Hiện nối hàng Bồm với hàng Bạc. Tạ Hiện là một trong những con phố nổi tiếng bậc nhất ở trung tâm phố cổ Hà Nội không thoáng rộng, nhưng con phố này thu hút một lượng lớn các bạn trẻ và khách du lịch nước ngoài mỗi khi chiều đến. Với quan xá và nhà cửa san sát, đặc sản của Tà hiện chính là bia, đó là loại đồ uống được bán và tiêu thụ nhiều nhất ở con phố này. Khách đến phố, dù vào bất cứ một quán nào, từ quán xá vỉa hè đến các quán bar, đều có thể tìm thấy các loại bia trong thực đơn như bia chai, bia tươi hoặc bia đen, kèm theo đó là các loại đồ nhắm đi cùng như lạc luộc, nem chua, nem phùng, khoai tây chiên, nem rán, nộm, chim quay, chân gà, mục nướng. Điểm chung quán xá ở phố Bia Tạ hiện là bày trí đơn giản, phong cách phục vụ thân thiện, những chiếc ghế gỗ hoặc nhựa kê ngoài vỉa hè, vừa làm chỗ ngồi, vừa có thể làm bàn tiện lợi. Khách đến gọi vài chai bia rồi ngồi nhâm nhi trò chuyện thoải mái, trong bầu không khí dân dã, cùng với những loại đồ nhắm đặc trưng của Hà Nội là có thể lai ra cả buổi. Khách đến tạ hiện phần đông là Tây Ba Lô, du lịch bụi, đến từ nhiều nơi trên thế giới. Sau nhiều giờ họ đi bộ khám phá phố cổ, thì đây là nơi dừng chân lý tưởng, uống vài ly bia giải khát, là trải nghiệm thú vị khó cưỡng được. Tại đây mọi người thoải mái giao lưu, kể những câu chuyện về nơi đã đi qua, những trải nghiệm mới mẻ, khiến mỗi người ngồi đây thân thiện hơn, họ như xích lại gần nhau. Có thể nói, phố Bia Tạ hiện là nơi vô cùng đặc biệt của Hà Nội.